Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một ngày ở tại đảo Swan Bay nha các bạn Các bạn cùng theo mình nào Hiện tại mình đang có mặt tại hồ bơi mình sẽ gò thử nước nha các bạn nước hơi ấm và hơi nóng giờ các bạn đi theo mình nha